xưa mới vẫn hay thường lang thang ngáo du khắp nơi chẳng mỏi mệt đến lúc có cơn gió thật là thổi mây trở về bên đồi kia nơi mới đến đây thật nên thơ chúng quanh núi cao gần bên mây núi cứ đứng em đến hiền hoa, làm cho mình ngập nhưng không rời xa từng ngày mây ghé love tình yêu núi không phai tàn những núi luôn mong chờ ngày kia sẽ có một cơn